Xin chào tất cả các bạn. Chắc hẳn là các bạn không quên được cái cô hay nói và nói rất là nhiều đúng không ạ? Vâng, các bạn đừng có trách cô lắm điều, cũng chỉ vì cô yêu các bạn mà thôi. Vâng, hôm nay chúng ta sẽ lại gặp nhau ở gì? Ngữ pháp, động từ, tính từ, ưn, nư, huệ và hủe. Vâng, và bây giờ cô mời các bạn đi sang phần tìm hiểu ý nghĩa. Hue là gì? thường được liên kết với gì? Tính từ. Không phải đúng ạ? Phải thường liên kết với danh từ. Để cái gì ạ? Để nói lên cái hành động ở về trước được thực hiện và tiếp theo thế sẽ là hành động của về sau, đúng ạ? Và có ý nghĩa như thế nào ạ? Sau, sau khi và có ngữ pháp tương tự đó là 은, 느, 다음에 và 은, 느, 다음에. Và thường thì trong văn nói thì e sẽ bị lược bỏ thành huệ, 은, huệ, 느, huệ. Chúng ta có như sau. Suop, huệ, sau khi học đúng không ạ? 식사 후에 sau khi ăn. 1년 후에 một năm sau. 3일 후에 sau 3 ngày. 1시간 후에 sau 1 tiếng. 5분 후에 sau 5 phút. Đúng ạ? Vâng. Và khi nào thì chúng ta sử dụng danh từ? Cô mời các bạn đi sang phần gì danh từ sau hue đây là gì nhỉ đây là hình ảnh tốt nghiệp đúng không ạ rất là gì rất là nghiêm trang đúng không ạ chúng ta sẽ có danh từ hue bạn ca đã hỏi bạn na là 수업 후에 뭐가 할 거예요? 수업 후에 뭐가 할 거예요? bạn sẽ làm gì sau khi học đúng không ạ? 친구를 만날 거예요. 친구를 만날 거예요. Ừ, sau khi học tôi sẽ gặp bạn đúng không ạ? 졸업 đây là hình ảnh tốt nghiệp đúng không ạ? 졸업 후에 취직할 겁니다. Đúng không ạ? 졸업 chúng ta sẽ đi làm, tôi sẽ đi làm khi nào? Khi sau khi tôi tốt nghiệp, tôi tốt nghiệp xong đúng không ạ? sau đó tôi mới đi làm đúng không ạ 3년 후에 집을 살 생각이에요. sau 3 năm tôi gì tôi sẽ mua nhà đây là suy nghĩ của tôi tôi sẽ mua nhà đúng không ạ cái nhà rất là đẹp đúng không ạ mà ai ai cũng ao ước sẽ mua nhà nhưng mà mua nhà bây giờ hay là khi nào không sau 3 năm thử các bạn sau 3 năm còn đối với động từ thì như thế nào ạ chúng ta sẽ có ưn hue đúng không ạ bạn ca bạn, bạn ca đã hỏi gì Đã hỏi bạn na là sau khi bạn ấy tốt nghiệp thì các bạn bạn ấy sẽ làm gì đúng không ạ? 대학을 졸업한 후에 무엇을 할 거예요? 무엇을 할 거예요? 에요 ạ. À. Không phải eyo nha các bạn, dễ bạn sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp đại học đúng không ạ? Chố rớp. Trước tiên là gì? Phải tốt nghiệp đại học đúng không ạ? Và sau đó làm gì? Đấy là tốt nghiệp xong mới mới làm gì đúng không ạ? Và bạn Na đã trả lời như thế nào? 한국 회사에 취직할 거예요. Vâng, sau khi tốt nghiệp đúng không ạ? Thì điều tôi làm sẽ là gì? đi vào công ty của Hàn Quốc để đi làm. Đúng không ạ? 점심은 수업이 끝난 후에 먹을 거예요. 점심은 bữa trưa 수업이 là gì? Học đúng không ạ? 끝난 xong. 후에 sau đúng không ạ? 먹을 거예요. Đúng không ạ? Tôi sẽ ăn cơm trưa. Đúng không ạ? Tôi sẽ ăn cơm trưa. Lúc nào? Ngay bây giờ à? Không, đúng ạ. Khi mà chúng ta học xong thì chúng ta mới ăn trưa, đúng ạ. 음. 물이 끓은 후에 라면을 넣어야 합니다. Đúng không ạ? Chúng ta phải bỏ mì, đúng không ạ? Khi nào? Khi mà nước đã sôi, đúng không ạ? Nước đã sôi chúng ta mới được bỏ mì vào, đúng không ạ? Và một tô mì rất là ngon, đúng không ạ? <laughs> cô chỉ cần nhìn là cô đã thấy thèm rồi, đúng không ạ? Vì cô rất là đói bụng, cô chưa được ăn gì cả, đúng không ạ? Phải bỏ mì vào sau khi nước đã sôi, đúng không ạ? Vâng, vậy khi nào thì chúng ta dùng ưn hue. Khi nào thì chúng ta dùng nư hue. Cô mời các bạn đi sang phần hình thức áp dụng cụ thể nhé. Chúng ta có động từ kata, không có phụ âm cuối. Kata chính là đi, đúng không ạ? Chúng ta sẽ lược bỏ ta và chúng ta kết hợp với nư hue thành can hue sau khi đi, đúng không ạ? Còn đối với động từ ích ta có phụ âm cuối thì chúng ta phải làm như thế nào? Chúng ta cũng lược bỏ ta và chúng ta sẽ kết hợp với gì? Hu, nư hue hay là ưn hue? Vâng, chúng ta sẽ kết hợp với ưn hue thành il cơn hue, il cơn hue. Il cơn hue, đây là phát âm nha các bạn. Vậy thì với gì? Động từ mán ta Khi phụ âm cuối là li ư thì chúng ta phải làm như thế nào ạ? Vâng. Phụ âm cuối li ư khi gặp gì? Các gì? Phụ âm nư, bư, sư thì lúc này phụ âm cuối li ư sẽ bị loại bỏ đúng không ạ? Cho nên chúng ta loại bỏ li ư và ta chúng ta sẽ kết hợp với nư huê thành mãn tưn huê tức là sau khi làm đúng không ạ? Vậy đối với động từ tức ta thì lại như thế nào ạ? Tức ta là phụ âm cuối đúng không ạ? Chúng ta sẽ lược bỏ ta. Và cái phụ âm cuối tư khi gặp các cái gì? Các ngữ pháp nguyên âm như ư đúng không ạ? A đúng không ạ? Thì sẽ sẽ gì? Sẽ lúc này tư sẽ được gì? biến thành li ul đúng không ạ? Và đã biến thành li ul thì chúng ta sẽ kết hợp với gì? Nư huê hay là un huê Vâng, chúng ta cũng kết hợp với un huê thành từ run hue. Từ run huê đúng không ạ? Các bạn nhớ nhá. Chúng ta có gì? Tốt ta. Tốt ta là gì? Tổ á. Tổ á. Giúp đỡ đúng không ạ? Phụ âm cuối pư khi gặp gì? Các nguyên âm ư A thì cũng sẽ bị gì? Gặp Á, à, ứ, vân vân, đúng không ạ? Cũng sẽ được biến thành, lúc này phụ âm cuối pư sẽ được biến thành u, đúng không ạ? Thành tố un huệ tố un huệ đúng không ạ? Giúp sau khi sau khi giúp, đúng không ạ? Vậy đối với động từ có phụ âm cuối là nát, siêu nát tá siot natta thì chúng ta sẽ lại làm như thế nào ạ? Chúng ta cũng loại bỏ tá và phụ âm cuối siêu khi gặp các nguyên âm như a, à, ư thì lúc này siêu sẽ gì ạ? Sẽ bị loại bỏ đúng không ạ? Nhưng chúng ta vẫn kết hợp với ưn hue đúng không ạ? Chúng ta sẽ có nưn hue đúng không ạ? Vậy thì phần hình thức này chúng ta rút ra được kết luận như thế nào ạ? Không có phụ âm cuối hoặc phụ âm cuối là gì? Lý ứ bị ụp chúng ta sẽ kết hợp với nư hue. Còn nếu như có phụ âm cuối hoặc phụ âm cuối là gì? Là tư và gì? Siêu hiêng thì chúng ta sẽ phải kết hợp với ưn hue đúng không ạ? Các bạn nhớ cho cô điều đấy nhé. Bài học hôm nay rất, rất chi là gì? Rất chi là quan trọng, thưa các bạn. Đây là bài học, tuy nhiên các bạn nghĩ là dễ, nhưng nó sẽ khó đối với các bạn mà không chịu học bài, không nắm chắc bài giảng ngày hôm nay. Vâng, và cũng như các bài giảng khác thì khi chúng ta sử dụng HUE chúng ta cần lưu ý những đặc điểm sau. Trước tiên thì hue sẽ không được kết hợp với gì? Với tính từ. Chúng ta có ví dụ như 건강이 좋은 후에 일을 시작할 거예요. 건강이 좋은 후에 일을 시작할 거예요. Cơn càng là gì? Là sức khỏe. Trồ ưn chính là gì? Chính là tính từ trồ tha. Đúng ạ. Chính là từ cơ bản trột tha. 일을 시작할 거예요. Vậy tại sao câu này lại không đúng? Vì sao? Vì ưn nư huê không được kết hợp với tính từ. Đúng ạ. Và vì trồ ưn là tính từ trột thả cho nên là không thể kết hợp với hue thưa các bạn. Nhưng nếu các bạn muốn kết hợp tính từ đấy với hue thì các bạn phải làm như thế nào ạ? Các bạn phải kết hợp với ớ, nhớ, á, chi tả để biến cái tính từ đấy thành động từ thì các bạn có thể kết hợp được với hue. Chúng ta có nhé. Cơn ca nghĩ 좋아진 후에 일을 시작할 거예요. Ừ. Ô, đã là tính từ mà, tại sao câu này lại được? Vì sao? Vì 좋다, đúng không ạ? Vì ở đây là vì trột tha tốt đúng không ạ tính từ tốt cộng với gì a à, chi tả a à, chi tả trở thành đúng không ạ a chi tả và tại sao không cộng với ơ chi tà dơ chi tà mà lại kết hợp với a chi tà vì sao ở đây là nguyên âm ô cho nên chúng ta sẽ kết hợp với trồ a chi tà các bạn hiểu chưa và chúng ta đã biến động biến gì? Tính từ chỗ tha thành động từ chỗ a chỉ tả Cho nên đây là đáp án đúng. Tôi sẽ bắt đầu đi làm việc sau khi sức khỏe của tôi tốt hơn. Đúng không ạ? Các bạn nhớ chưa ạ? Và điều thứ hai nữa, điểm lưu ý thứ hai chính là gì? Các bạn không được kết hợp hu e và ưn hu e với gì? Với thì quá khứ Nhưng thì quá khứ có thể đứng trước, không thể đứng trước nhưng có thể đứng sau. Đứng ở phía sau. Các bạn hãy nhìn vào các ví dụ nhé. 식사를 했은 후에 커피를 마셨어요. Các bạn thấy thế nào ạ? Có ai đã nói 식사를 했은 후에 có ai sử dụng như thế chưa? Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên cô nghe vì đây là bài giảng của cô, đúng không ạ? Đây là ví dụ cho nên lần đầu tiên cô nghe được là 식사를 했은 후에, đúng không ạ? Vậy các bạn muốn thể hiện đúng là như thế nào ạ? 식사를 한 후에 커피를 마셨어요. đúng không ạ? 식사를 한 후에 커피를 마셨어요. Đây thì thì quá khứ đã đứng sau, đứng sau hue đúng không ạ? Chứ không đứng trước hue đúng không ạ? Các bạn có thể sử dụng như thế này. Tôi đã uống cà phê sau khi nào? Sau khi tôi ăn tối đúng không ạ? Vâng. Và các bạn đã sẵn sàng với cô để đi sang phần luyện tập chưa ạ? Vâng, Vậy chúng ta hãy cùng đi sang phần luyện tập. Chúng ta hãy áp dụng hue, 은, hue để hoàn thành những câu sau đây. 식사한 후에 설거지는 제가 할게요. Uhm, một người rất là gì rất là chăm chỉ đúng không ạ hoặc là một người rất là hiếu thảo có thể là à, một người đàn ông thì là một người đàn ông thương vợ một người con thì một người rất là hiếu thảo với mẹ biết giúp đỡ mẹ đúng không ạ xích siksa han huê xích hue ha ta là động từ đúng không ạ không có phụ âm cuối cho nên chúng ta kết hợp với nữ huê hue xích siksa han huê soi co chi nên chỉ cả hai quẻ tôi rửa chén tôi sẽ rửa chén nhưng khi nào? Khi sau khi tôi ăn xong, đúng không ạ? Sau khi ăn xong tôi sẽ rửa chén, đúng không? 수업 후에 같이 도서관에 가요. 수업 là gì? Su업 chính là danh từ không có hay là có? Vâng, có phụ âm cuối. Nhưng đối với danh từ thì có phụ âm cuối hay không có phụ âm cuối rất đơn giản chúng ta cũng chỉ kết hợp với hu e đúng không ạ? Tôi đến thư viện sau khi học xong. Chúng ta sẽ có ví dụ tiếp theo 저는 머리를 감은 후에 몸을 씻습니다. Vâng, cảm huệ chính là gì? Từ cơ bản cảm ta. Vì có phụ âm cuối là mì ưm cho nên chúng ta kết hợp với ưn huệ. Đúng ạ. Chúng ta sẽ gì? Sẽ tắm với điều kiện là như thế nào? Sau khi gội đầu đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ gội đầu trước và sau đó chúng ta mới tắm đúng không ạ? Tôi sẽ tắm sau khi gội. Các bạn hiểu chưa ạ? Vâng. Chúng ta sẽ có phần luyện tập tiếp theo. 먼저 야채를 씻은 후에 고기를 굽, 굽습니다. 씻은 후에 chính là động từ 씻다. Thưa các bạn. Vậy thì trước tiên chúng ta làm gì? Chúng ta nướng thịt trước à? Hay là chúng ta rửa rau trước? Không, đúng không ạ? Chúng ta sẽ rửa rau trước, xong đấy chúng ta mới gì? Nướng thịt, đúng không ạ? 저녁 식사를 끝낸 후에 거실, 거실 청소를 합니다. 저녁 식사를 끝낸 후에 거실 청소를 합니다. 끝낸 후에 chính là động từ kính nẻ ta không có phụ âm cuối cho nên chúng ta kết hợp với nữ huệ đúng không ạ chúng ta sẽ dọn dẹp phòng khách đúng không ạ với điều kiện như thế nào vâng với điều kiện là sau khi ăn tối đúng không ạ thì chúng ta ăn trước và sau đấy ta mới dọn phòng phòng khách đúng không ạ 아침 뉴스를 들은 후에 출근합니다. 아침 뉴스를 들은 후에 출근합니다. 들은 후에 chính là gì ạ? Chính là động từ tức ta. Vì sao? Vì phụ âm cuối tư khi gặp gì? Cái gì? Khi gặp các nguyên âm như a, ư thì sẽ biến đổi thành lý ư cho nên thành từ rưn huệ từ rưn huệ các bạn nhớ nhé tôi sẽ đi làm nhưng mà tôi sẽ đi làm trước hay là nghe thời sự trước đúng rồi tôi sẽ nghe thời sự buổi sáng trước sau đó tôi mới đi làm đúng không ạ 일주일 후에 시험이 있습니다. 일주일 후에 시험이 있습니다. 일주일 là gì? Là danh từ có phụ âm cuối chúng ta kết hợp với 후에 đúng không ạ? thành 일주일 후에 시험이 있습니다. Sau một tuần nữa sẽ có kỳ thi. 숙제를 마친 후에 인터넷 게임을 했습니다. 마친 후에 có từ cơ bản là gì ạ? Vâng, chính là 마치다. Đúng không ạ? động từ mà chị tả không có phụ âm cuối cho nên chúng ta đã kết hợp là tôi đã chơi game à, tôi đã chơi game sau khi làm xong bài tập 숙제를 마친 후에 인터넷 게임을 했습니다. Vâng. Các bạn thấy bài học của chúng ta hôm nay như thế nào ạ? Chúng ta cần phải nhớ những gì ạ? Vâng, với bài học hôm nay chúng ta cần nhớ rằng đối với gì? Đối với gì? Chúng ta không được kết hợp ưn hôi e với gì? Với quá khứ và với tính từ, đúng không ạ? Còn đối với nguyên âm a à, ô hoặc là các gì động từ tư sư các phụ âm tư sư thì được biến đổi và chúng ta kết hợp với ưn hue đúng không ạ còn với gì các từ như là không có phụ âm cuối thì chúng ta lại kết hợp với nư hue và phụ âm cuối là li ư thì chúng ta cũng kết hợp với nữ huế và phụ âm cuối là li ư thì chúng ta bí ướp chúng ta cũng kết hợp với nư huệ. Các bạn nhớ cho cô những cái phần đấy rất là rất chi là quan trọng thưa các bạn. Các bạn không cần phải học hết cả cái bài này, các bạn chỉ cần nhớ cho cô như thế là được, nắm những cái phần chính là được. Vâng, xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.